à, anh anh ơi à, anh đang làm gì đó à, cho em phỏng vấn anh à, một câu được không okay. à một câu hỏi của em là anh cảm nhận như thế nào về con gái huế anh gái huế à? gái huế là dư lơ Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Putin Và ngày hôm nay à, nhân ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ làm clip khảo sát về à, cảm nhận của mọi người về con gái Huế như thế nào thì các bạn cũng đi theo mình nhé Let's go đây cho em hỏi anh à, một câu hỏi được không à, anh cảm nhận như thế nào về con gái Huế anh à, con gái Huế á con gái Huế thì đẹp dịu dàng <laughs> cảm nhận về gái Huế à để xem nè à, gái Huế à, nói chung là cũng đẹp dễ thương à, thùy mị nít ná nhưng mà có hơi tính dạng à, gia trưởng một tí à, cái, cái, cái quan niệm của em về Huế là hơi tiếp cực gì à, mà mong anh về che mặt cho em với à, ok ok rồi à, cũng gái Huế em cầm nhận em tiếp xúc nhiều người gái Huế thì em thấy gái Huế rất là sân si nhiều chuyện rất là hay lo chuyện bao đồng trong khi chuyện của mình là không lo mà là thích lo chuyện của người khác à, tính cách như thế nào chú có vẻ có vẻ cùng à, ngon lành ngon lành ngon lành là ăn chú ngon là ăn được rồi à chú <laughs> tiếng con cái huế ạ à, em đi học ở đây được 4 năm rồi à. em cũng gặp nhiều bạn gái Huế thì tất nhiên là mỗi bạn có một tính cách khác nhau ừ. nhưng mà đại đa số theo hết là con gái Huế thường uh, kiểu dịu dàng để ná hơn là con gái ở những tỉnh khác là thật lòng thật lòng ừ, với thêm À, chung thủy à. nói chung là, là lo lắng cho gia đình thì rất là tốt ạ bạn cảm nhận như thế nào về con gái Huế? Dạ con gái Huế có muốn ra chi hết toàn giả dối với đôi chứ không Gái Huế thì rất đẹp dạ. dịu dàng, kiểu như là hồi xưa giống như hồi xưa kiểu dịu dàng cái kiểu giống như hồi xưa người con à. gái phụ nữ hồi xưa đấy à, bạn cảm nhận như thế nào với con gái Huế bạn? Dạ. dịu dàng đẹp làm nghỉ quán là ờ, về gái Huế như thế nào anh? <laughs> ngon ngon <laughs> ngon còn ngon như vị cà phê uh, hay uống uh, vỉa hè này không? <laughs> ngon hơn nữa dạ yeah, con gái huế á ừ, sống à, dạ tàu hai mặt lắm anh ạ à, tàu hai mặt ạ dạ yeah. Dạ. giống như quen thang này thì dự bị thang kia à. thấy trái dâu lên đục đục theo bọn mình đục theo không à, à. gái huế á đầu tiên em vào em thấy nói cũng khá là ngọt ngọt ra gì ra gì ra gì nói à, chung ra gì cũng cũng ra gì à, đáng yêu nhưng mà em cảm nhận có vẻ giống như kiểu hơi hơi rụt rè hơn so với ngoài kia người gái huế à, về mặt tích cực hay là tiêu cực anh tích cực đi à, tích cực thì à, con gái huế là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. À, nói chuyện thì à, sâu sắc bên cạnh đó cũng là khá là thông thúy à thông thúy à, còn à, nhất là em ấn tượng nhất là cái câu nó là chỉ một từ thôi dạ dạ, dạ. À, đúng rồi à, thế còn về mặt mặt tiêu cực em ấn tượng là hai từ cứ miệng luôn dạ. cái này chắc anh bíp giùm em à, bíp bíp ok mà <laughs> chỉ cần ngồi xuống thôi là dạ. câu cười miệng rồi à. vâng. Cô thấy người ta hay nói câu uh, à, con gái Huế ờ, thương ham vật chất thì em nghĩ như thế nào về cái suy nghĩ đó của người ta? Dạ, câu nữa em nói thiệt là hoàn toàn chính xác luôn. Thì, thì suy nghĩ của em là thầy đúng hay sai? Dạ, miếng lửa tiến hà thì nhiều lắm anh đó. Mà Đấy, <laughs> mình dùng địa phương <laughs> nhưng mà thôi anh nhỉ à, nhưng mà trong số những cái bạn gái Huế mà em gặp á thì Ờ, có cũng có một vài người như rửa nhưng mà đó chỉ là thiểu số thôi nhưng mà hầu hết với lại là tính cách của con gái thì tính cách của mọi người thì tất nhiên là phải có thay đổi rồi sẽ có người giữ có người hiền lành nhưng mà đại đa số con gái Huế sẽ là hiền lành dịu dàng như vậy à, con gái Huế tuy có phải là một con à, à có còn con sụn con tốt có à. con xấu à rồi chung chung là à. gái Huế tốt chỉ có con gái của anh là xấu thôi đúng, đúng rồi đúng rồi đấy đúng rồi đấy <laughs> đúng rồi đấy à. em thấy tùy người thôi anh ở đâu cũng thế thôi giả sử như là ở chỗ của em thì cũng có mấy đứa thực dụng chi chi chi thôi tùy vào lương tâm mỗi người thôi chứ giờ nói à, nói vơ đùa cả nắm kia. bảo là uh, con gái huế này huế kia mất công khẩu nghiệp nữa mệt lắm à. nhiều da, hả nhiều da nhiều giang đấy <laughs> <laughs> à rồi em còn bạn trai chứ dạ rồi dạ rồi hả bạn trai em còn hãy khen em ờ, xinh xắn dịu dàng không không hả hãy chị thôi à, à ờ, của bạn là ở đâu dạ cùng ở huế luôn à cũng tại huế luôn em đang chế cái đó <laughs> gió chẳng có lần lừa em vài lần thì em chứ em khiếp rồi à, chẳng quá <laughs> rồi ừ, dạ. từ, từ lần nữa là bắt đầu là không còn tin tưởng vào gái huế nữa dạ. ngoài mẹ mình dạ. <laughs> rồi cảm ơn bạn à, chúc bạn một ngày đẹp trên tùy vào suy nghĩ của mọi người thôi nhỉ. à. Dạ. vì à, nếu mà họ, họ nhìn vào nhìn nhận vào phía bên ngoài mà không tiếp xúc vào à, có thể tiếp xúc vào một thời gian hoặc là người ờ, thân thật thì họ nhìn người bên ngoài thì họ đánh giá thôi còn ừ. Ờ, con gái thế thì đa phần là sẽ có người này người kia nhưng mà à. Ừ, cuối cùng thì đa à, phần thì đa ai phần... nhận xét thì à. cũng là con gái huế là cảm nhận riêng đấy vâng, nhỉ Vâng, và như vậy các bạn đã biết được ờ, cảm nghĩ của mọi người là như thế nào rồi. Đó, thì nếu các bạn cảm thấy có gì đúng hoặc là sai thì các bạn hãy like và share và nói lên cảm nhận của mình. Và đặc biệt các bạn hãy bình luận phía dưới để cho mình biết được ờ, là cảm nghĩ của các bạn là như thế nào là sao về cái clip này nhé và nhân 20 tháng 10 nữa thì mình chúc tất cả các chị em phụ nữ là luôn xinh đẹp tươi trẻ mặc mẹ à, mạnh khỏe và luôn dễ thương dịu dàng để các anh theo đuổi chào tất cả các bạn em em cảm nhận như thế nào về con gái <laughs> không lên lên tivi đừng nói nó chi ờ. ờ. à, em cho anh phỏng vấn câu là em cảm nhận như thế nào về à, không lên tivi không không lên facebook luôn à, à, anh đang lên youtube đang <laughs> à, anh đang youtube mà không không được ngồi đây giống như kiểu tiếng nữ mà đang ngồi ngậm ngậm sống nữa thế cho anh phỏng vấn vài câu thôi là Định hỏi là anh cảm nhận như thế nào về con gái Huế? Em có nhu cầu để trả lời Anh có, anh có nhu cầu, xin mà Em ơi, bà em ơi, bà em gái Sẽ cho anh phỏng vấn câu thôi mà Gái bố mà xin để mà Như thế nào với con gái Huế? ba em Em cảm nhận như thế nào với con gái Huế em? bà ơi, cho mình hỏi cảm nhận của bà với con gái Huế bạn ơi vâng mình mình chỉ hỏi câu hỏi là bà cảm nhận như thế nào với con gái huế thôi ờ bị khẩu trang là được à, bà bà cảm nhận như thế nào với con gái huế bạn vâng? con gái huế con gái huế á dạ cho em phỏng vấn vai cô được không chị dạ không dạ phỏng vấn gì chị ờ chị chị cho em hỏi là uh, chị thầy cảm thấy ừ, con gái huế như thế nào dạ dư dàng nít na nhưng là à, à bởi vì em có nghe nhiều người nói là con người huế là đánh đá xảo quyệt uh, mê trái dâu mày chỉ có cầm đi về con ở đó dạ không <laughs> thôi đừng nữa cho anh uh, phỏng vấn em vài câu được không dạ à, à theo em em có cảm nhận gì về con gái huế dạ gái huế thì nói chung là rất là hiền dịu duyên dáng ừ, các bạn gái huế rất, rất là À, vui tươi và rất là nhông cái đoạn khách du lịch đến với Huế. À, con gái Huế em cảm nhận như thế nào với con gái Huế? Em thấy ừ, con gái không không chỉ ở ngoài Huế mà con gái ở đó cũng rất giống còn ừ, sao có người này người kia giống à, có người này người kia ha. Yeah. Dạ. Rồi em ở đây em có bằng là con gái Huế nhiêu không? Dạ, lớp em cộng hai ba được. À gái Huế đấy. Rồi em cảm nhận như thế nào với bạn em? Hai mà bị lừa đảo. À. <laughs> trong lớp em có có hai bạn hai bạn học ờ, rất là được à. à, cũng cũng thuộc là ờ, tốt tốt đẹp của ờ, à, à, nói chắc là nói chắc là nhan sắc đẹp à, hát hay à, học cũng được dạ hai bạn ạ à gọi là con gái Huế là hoàn hảo à em như em mẹ em miêu tả như kiểu là con gái Huế bên hoàn hảo á hai bạn đó là em hai bạn <laughs> à, không anh thấy là có nhiều bạn ở xa tới á, là thường hay nói à, con gái Huế là ham vật chất là chành chòe với như thế nào anh <laughs> ngon ngon <laughs> ngon còn ngon như vị cà phê à, hay uống uh, vỉa hè này không <laughs> ngon hơn nữa luật luật à, bạn năm mấy rồi sinh năm mấy em năm nhất năm nhất à thế là mới bạn mới vào em mới vào, vào. Bắc à? vâng. em ngoài bắc vào Ờ, thì thấy nãy mình ngồi kia mình nghe giọng bạn ấy, thì dạ mình vâng. thấy uh, bạn Bắc thì mình có một vài câu hỏi là uh, bạn uh, cảm nhận thế nào về con gái Huế? Gái Huế á? Dạ. Đầu tiên là vào em thấy nói cũng khá là